なんで山寺分スパイダーメンバーどうぞわお夢が

Give me Happy that birthday. birthday. Give me that ring. I think I won it. Seven sure. Hanure. Ay, bu bu ne kadar ki? Lele lolo musi lolo. Ay, bu bu. 야. 아 이게 되는 건 이거. 레인 그로. 레인. Tapi lo, tapi lo. Ini kan. Tahu mengira. Hi man, welcome back to my YouTube channel. Now mình xin happy birthday đi. anh kia move on rồi, mình xin nhận kết rồi. Now mình xin đi coi Elisa đâu hiểu phải bùa cái à, à, ở hơn kia rồi, thưa cơ. Xin nó more một bấm mà cái xin đi coi, sorry, xin đi coi. Bùa, chạm bùa. anh đây cái không rồi. Kết ở đây yen yen Elisa sẽ ai sao hay chỉ có một lần sao thôi nhá. Yen rồi chàng. Cô đồ anh xin lỗi đi. Sorry. 연기에 써보야 음 콩이랑 콩하면 안 말해 공장 할 때는 안 좋아서 그래 헤드폰에 들어가면 쓰는데 어 아이 아이콘에 들어가면 아이 나래 아이콘 넣어야 돼 음. 嗯，好。 thấy cái con này cũng vậy mà, mà tôi bắt đầu thuê là chắc là không biết còn về ngoài kia Vậy. Mm. Slovakia Mẹ ngày mai thì sao em phạm này có sao mình nghĩ đồng à có định này trên xin đường dài thì bất xí được chỉ ra các bạn lấy xin được à, lấy đi nè xin chỉ đây cái 개가 왜 이러냐 밖에 엄마한테 mà anh em mình cậu để ra đấy. Nào, những cái làm ờ. ba làm cái một câu được mà số số đấy hả làm trai à hỏi thầy không bực à đây của ông nó hồi hết hai ba ờ, đây không máy ba đây saya nanti kamu tuh mau kenal mama udah kata nih kok để coi xin đâu một lần đâu vậy đóng xin đâu vậy của sẽ mà trong năm tháng nhé Ừ. trong cái mưa đi Alright. Alright. Con ra mà mới thu một giải. One. Còn. Xin mời lại. Ừ. 咱们今天，呃，咱个不一样的，真正 ಮ್ಯಾಮ್ ಹಂಗಂದರೆ ತೆಗಿಪು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಯ್ಯ ಕೇಕ್ಸು ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯇꯞꯇꯥꯏ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯁꯥꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯝꯐꯨꯠꯄꯨ ꯆꯝꯐꯨꯠꯄꯨꯗ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯠꯆꯤꯡ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯕꯥꯏ